chào các bạn, tôi tên là Đào Nguyễn, tôi hiện tại là chuyên gia cố vấn về đầu tư uh, bất động sản tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, phân khúc nhà phố, căn hộ cao cấp cũng như bất động sản thương mại. Hôm nay tôi muốn làm cái video này để chia sẻ với các bạn uh, cái việc mà là bạn uh, kinh doanh uh, bằng cái uh, phân khúc mà thuê và cho thuê thì bạn nên chọn cái phân khúc nào à, và nó dễ dàng thì à, ở cái à, video này tôi sẽ chia sẻ về cái việc mà là tại sao mình nên chọn cái phân khúc mà mặt bằng kinh doanh ha vì nó đem lại cho bạn à, cái lợi ích gì thì cái lợi ích của cái việc mà bạn chọn cái phân khúc mặt bằng kinh doanh này mà để bạn làm đó là cái tiềm năng tăng giá của nó ha và nó rất dễ cho thuê vì người kinh doanh thì họ cần cái mặt bằng đẹp ở vị trí đắc địa và thuận lợi cho việc mua bán thì ờ, có bao nhiêu loại mặt bằng thì ờ, bạn sẽ tìm hiểu ha thứ nhất là mặt bằng ở tầng trệt của các căn nhà và cái vị trí của các mặt bằng này nó có thể nằm ở góc ngã ba ngã tư hoặc là ở những cái uh, cái cái vị trí mà dễ tìm dễ thu hút được cái sự chú ý của khách hàng thì ờ, khi mà sở hữu những mặt bằng đẹp đó, thì bạn dễ dàng cho thuê được hoặc là khách hàng sẽ tự tìm tới bạn ừ, cái thứ hai đó mặt bằng ở những khu trung tâm bạn có thể thuê lại vào những giờ trống của họ để bạn khai thác ví dụ mặt bằng ở, ở ờ, trong những cái khách sạn hay quán cà phê khu trung tâm hay sẵn những cái building để khai thác cho thuê lại những cái dạng mà như là họp chợ cuối tuần hay là event à, thường thì mặt bằng không cần trung vào nhà bếp hay toilet vì các phân khúc này không giống như là nhà ở hay căn hộ bạn cần làm sao cho mặt tiền đẹp và thu hút sự chú ý của khách hàng từ xa là được và bên trong thì cần làm cho nó sạch sẽ và thoáng mát à, khi mà bạn kinh doanh mặt bằng đôi khi bạn cũng không quá tốn quá nhiều chi phí vì ờ, những người thuê họ sẽ tự design thiết kế theo cái sở thích và cái mục đích sử dụng của họ à, và để thành công ở trong cái phân khúc này đòi hỏi bạn phải biết đàm phán để bạn có thể là ờ, đàm phán được cái giá thuê tốt ở một cái thời gian dài ha với cái mức giá cố định ví dụ như những mặt bằng đó là ở trường học hay là những cái ờ, cơ quan nhà nước ha thì ngóc ngã ba ngã tư họ không có nhu cầu để họ uh, sử dụng thì cái đó nhưng mà đối với người kinh doanh thì đó là cái vị trí vàng và đặc biệt bạn phải cần có một lượng tiền mặt lớn để có thể thanh thanh toán trước vì cái những cái mặt bằng đẹp thường là giá thuê cao hoặc là nếu nó giá rẻ đi thì bạn cũng phải thanh toán một thời gian dài nên bạn phải dự trù những cái kinh phí để làm cái công việc mà à, kinh doanh mặt bằng này một lưu ý nhỏ khi mà mà ờ, bạn kinh doanh cái ngành này đó là cái mặt tiền của bạn nó phải đẹp và nó phải ờ, có chiều ngang ha ít nhất phải 4 5 mét và chiều sâu khoảng là 20 mét nó phải có có chỗ để xe nếu mà mặt, mặt bằng rộng á, bạn có chỗ để xe còn nếu mà nó không có chỗ để xe ở bên ngoài á, thì ờ, bạn phải làm sao thiết kế được cái mặt bằng ở, ở cái chỗ để xe ở bên trong ha thì một cái vấn đề khác đó là bạn phải chú ý tới việc mà phong thủy là cái mặt bằng này nó không có cột điện ở trước nhà nó không có cống ở trước nhà ha không nằm cạnh bãi rác à, và nó thuận tiện cho việc di chuyển nếu mà cái mặt bằng này nằm ở trong hẻm thì cái nên là hẻm xe hơi và hẻm thông ha không có thuê cái hẻm cột và bạn cũng phải đi tới đi lui nhiều lần ở trên cái à, con đường đó để bạn xem là cái mặt bằng của bạn nó có bị khuất hay không à, và nó có dễ định vị ở trên Google hay không ha ngoài ra thì bạn nên tìm hiểu kỹ ở cái khu vực đó nó có bị tệ nạn xã hội hay không có hút chích hay là có an toàn hay không và một cái vấn đề khác là mặt bằng nó phải có cái chỗ để xe hoặc là chỗ để xe hơi ha nó gần với trung tâm thương mại hoặc là bãi xe công cộng là tốt hoặc là bạn à, nên xem xét cái việc mà là uh, mặt bằng nó nó nằm ở trên cái đường hai chiều nếu mà nó phải nằm ở trên đường một chiều thì nó phải có nhiều đường cắt ngang để uh, bạn có thể dễ dàng di chuyển uh, và nó có gần những cái nơi mà trung tâm mua sắm hoặc vui chơi uh, thì cái việc đó nó, nó ừ, phù hợp với nhu cầu của khách nói tóm lại cái phân khúc mà thuê mặt bằng này có rất là nhiều tiềm năng vì nó có khả năng tăng giá và nó hết cho thuê nhưng hiện tại thì ở ờ, nhiều nơi người ta đã trả mặt bằng đó là cái cơ hội của bạn bạn có thể là tìm một cái mà một vài cái mặt bằng đẹp để bạn kinh doanh à, đó là một cái vài chia sẻ của tôi à, gửi cho các bạn và mong rằng cái việc kinh doanh của bạn nó sẽ gặp nhiều thuận lợi à, bạn nếu bạn thấy cái video này của tôi nó có ích cho một ai đó hãy giúp dùm tôi chia sẻ cái video này cho họ và hãy à, nhấn cái kênh à, subscribe cái kênh video của tôi để bạn có thể nhận được cái video trong thời gian sớm nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo